Xin chào các bạn Hôm nay mình à, hướng dẫn các bạn à, sử dụng phần mềm ProShow à, chỉnh sửa video trong phần mềm ProShow chỉnh sửa video thì nó có 5 bước căn bản thứ nhất là các bạn phóng to thu nhỏ video các bạn quay video theo góc độ 45 độ 90 độ 360 độ các bạn à, cắt video lấy đoạn đầu đoạn cuối hoặc là đoạn giữa bạn tua nhanh hoặc là làm chậm video và các bạn chỉnh âm thanh trong video các bạn à, hãy xem à, hết clip mình sẽ hướng dẫn chi tiết từng bước một <coughs> đầu tiên là các bạn mở phần mềm ProShow ra bạn chèn video vào trong phần mềm đó đây mình ví dụ đây mình có 6 video đây mình sẽ chỉnh sửa video thứ ba này đây video này bạn ờ, kích vào đây rồi, ờ, chờ một chút nó lát rồi đây xong các bạn vào cái file này file này cái cái, cái dòng thứ tư đây e, e set này rồi ra dạ, đây thì nó hiện ra một cái file thì các bạn vào cái thứ ba này thì các bạn à, kéo cái con à, chuột đây ở đây nó đang 100% thì các bạn là muốn ờ, phóng to màn hình ra thì các bạn à, kéo ra đấy bây giờ là 179 phần trăm các bạn muốn nhỏ nhỏ lại thì các bạn cũng lại cho nhỏ đi đây còn 23 phần trăm Đấy. bây giờ mình ờ, cho nó kín màn hình thì là các bạn kéo lên đây Đấy. rất là đơn giản <coughs> rồi ok cái thứ hai là các bạn ờ, cho video đó ờ, ở góc độ 45 độ hoặc là 90 độ thì các bạn vào cái phần này phần rota small đây bạn à, kích vào đây bạn đánh dấu là 90 độ đấy thì tức khắc à, màn hình nó sẽ quay 90 độ bây em mình à, demo cho các bạn xem lâu một chút các bạn chờ Đây. Đây, màn hình nó sẽ quay ngược là 90 độ. Đã sửa xong rất là hay rất là nhiều bác rồi vâng dừng vâng, lại <clears throat> khi mà 90 độ thì ở cái set uh, 1 này là 90 độ các bạn muốn tất cả nó đều 90 độ thì các bạn lại kích vào đây ở đây đang 45 độ thì các bạn lại quay thành 90 độ nhá và cái số 3 này các bạn cũng phải là chỉnh 90 độ thì tất cả đoạn video này nó sẽ quay 90 độ nghiêng sang chính giữa mình đã rửa xong ờ, mình đã rửa xong à. bây giờ mình sẽ sẽ quay lại video là cho nó thành 45 độ thì các bạn đánh dấu 45 đây 45 đây cũng 45 các bạn làm việc không bạn kích việc không này việc không Đó. rất là hay Đấy. các bạn tùy tùy các bạn chỉnh sửa theo góc độ của các bạn 0 độ 45 độ 90 độ 360 độ Đó. rồi rồi các bạn kích ok Đấy cái phần mềm ờ, Proso này ờ, nó có những cái rất là hay như vậy và cũng dễ sử dụng cái thứ ba nữa là các bạn ờ, cắt video lấy một đoạn đầu chẳng hạn hoặc là một đoạn cuối hoặc đoạn giữa thì các bạn vào cái à, lay setting đây lay setting đây nó hiện lên này xong các bạn vào phần chim đây rồi các bạn muốn lấy ừ, đoạn đầu của cái đoạn video này thì các bạn à, đưa con chuột lên đây các bạn kéo về đây kéo về đến đây chẳng hạn thì bắt đầu cái video này chạy từ từ bắt đầu cho đến 10 à, giây 10 10 giây một 10 giây chấm 139 đấy các bạn ok các bạn sẽ <clears throat> ok tiếp ở cái phần à, video thứ ba này mình đang chỉnh video thứ ba này là 10 giây uh, ờ, 19 bao nhiêu nhỉ mười giây một trăm ba tám Rồi, cái video thứ ba này các bạn nhá. Các bạn kích vào đây, các bạn chỉnh lại cái thời gian đây là 10 giây 138 10 giây chấm 138 rồi ok rồi, các bạn xem đây nó chỉ còn lại một đoạn đầu vậy rồi. đây nó, nó chỉ còn lại 10 giây thôi mình đã rửa xong đó khoảng 10 giây thôi Đấy, tương tự thì các bạn mình đã rửa xong mình đã rửa xong Rồi, tương tự các bạn có thể lấy đoạn cuối thì cũng như vậy đoạn cuối thì các bạn lại kéo màn hình ra đây mình lấy đoạn cuối thì mình lại đường chụp đây bạn kéo hết cái đoạn đầu này bạn còn lấy đoạn cuối thôi Đấy. đoạn cuối còn khoảng 28 à, giây thì phải Đấy nhỉ. bạn lấy 13 chấm 136 trừ đi 12 chấm 934 đoạn cuối bạn ok quay như còn 28 giây đây này trừ cho bạn lại kích vào đây các bạn à, ghi số 28 28.00 rồi bạn xem demo đấy còn lại đoạn cuối thôi rồi tương tự các bạn muốn lấy đoạn giữa đoạn giữa thì các bạn cũng làm như vậy các bạn kéo chuột và các bạn à, lấy cái số này số này trừ đi số này đấy. thì nó còn bao nhiêu giây đấy thì các bạn à, vào cái phần phần video này các bạn chỉnh cái thời gian đây đấy, nó khớp với với với cái thời gian đầu và thời gian cuối của đoạn video đây thời gian à, đầu và thời gian cuối đấy các bạn lấy cái đoạn thời gian cuối này trừ đi thời gian đầu thì nó ra, sẽ ra cái thời gian của các bạn muốn chỉnh sửa và các bạn vào cái phần phần à, đấy các bạn đánh cái thời gian của các bạn trừ cái đoạn đầu đoạn cuối vào đây đấy. là cái à, tiếp theo nữa là các bạn muốn tua nhanh hoặc là quay chậm video thì các bạn à, vào này đây Spad đây nó đang 100 trăm các bạn muốn đoạn video nhanh thì các bạn kéo lên đây 200 phần trăm chẳng hạn Rồi mình demo cho bạn xem từ từ đoạn ờ, đoạn video này nó hơi ngắn mình cho dài lên để, để các bạn xem bạn chờ một chút nhé này các bạn chỉnh lại không không dây đầu tiên 2 giây không cho nó dài thì hẳn ra đây đây nó 5 năm giây 8 28 Giờ mình chỉ như này 5 năm giây 8 28 5 năm giây 8 28 ok bạn xem demo bạn này đang tua nhanh này này các bạn à phần nữa nếu các bạn muốn tua nhanh ấy, thì các bạn lấy cái thời gian đây đây phần led đây, cái hàng đầu tiên đây 27 giây bây giờ mình mình đang mình trở lại 100% đấy Rồi các bạn xem demo nhé Mình đã sửa xong ờ, Đó. Ờ. Bây giờ các bạn muốn tua nhanh đoạn video này thì các bạn vào đây Bạn cho lên 200% này. Thì cái thời gian đây là có 27 phút Thì các bạn phải cũng phải chỉnh cái phần này là 27 giây à, Xin lỗi các bạn 27 giây 27.00 các bạn xem demo Đấy, cái đoạn này đoạn này nó nhanh luôn Đấy, các bạn để ý chân tay nó nhanh hơn chỉ còn 27 giây tua nhanh đi đấy. đấy các bạn nhìn thấy chân đi rất nhanh rồi tương tự thì các bạn muốn video này nó chậm lại thì các bạn kéo xuống nhé lại kéo xuống đấy kéo xuống 18 phần trăm 16 phần trăm chẳng hạn còn cái thời gian thì các bạn cũng phải lấy cái thời gian này 5 5 5 phút 48 này các bạn chỉnh vào trong cái video vừa nãy thời gian vừa nãy đấy rất hay và mình quay các bạn xem 5 phút chẳng hạn bây giờ chỉnh này 5 phút 5 phút bao nhiêu giây đấy mình ví dụ thôi này, các bạn xem demo đây các bạn xem đấy hình ảnh tự nhiên chậm lại luôn à, con gà của em Đấy. rất là chậm rồi cái phần à, tiếp theo nữa là âm thanh nha các bạn nhé âm thanh thì cái phần đây mình cho nó chạy lại phần ban đầu tiếp theo là cái phần âm thanh các bạn muốn cho to âm thanh thì các bạn vào cái phần vôn đây đây bây giờ đang 100 phần trăm thì các bạn muốn cho to hơn thì các bạn kéo ra 200 phần trăm rồi ok các bạn xem để demo nha Đấy, âm thanh to hơn tương tự các bạn muốn không muốn cái âm thanh này thì các bạn cho nhỏ đi hoặc là các bạn tắt tắt hẳn đi các bạn cho về không Đấy, cho về không bạn xem nhé. đấy đoạn này là âm thanh mất đi không còn âm thanh nữa đây. nhanh <laughs> bạn kia nói không còn âm thanh nữa đấy rất là hay mềm Photoshop này rất là hay có 6 bước như vậy 5 bước như vậy um, phóng to thu nhỏ video quay video theo góc độ cắt video lấy đoạn đầu đoạn cuối tua nhanh hoặc làm chậm video và các bạn à, chỉnh sửa âm thanh Đấy, các bạn không muốn âm thanh trong video này bạn lấy âm thanh khác bạn chèn vào bạn làm như vậy rồi video của mình hướng dẫn đến đây là hết à, chúc các bạn thành công các bạn xem video nếu thấy hay hãy đăng ký kênh của mình để xem những video tiếp theo à, xin cảm ơn các bạn